Oh. Right. Đức công thượng thỉnh Nam Mô tuyên nói Bồ Tát kiên định tín Bồ Tát Ma Tát Đức công thượng thỉnh Nam Mô kiên định tín Bồ Tát Ma Tát Tát đại tín tôn địa tạng bồ tát ma na tát tội ác nghiệp báo tôn kinh tất cả mười phương phát đại thanh tịnh cùng chân phát tánh trọng pháp vô thân hiển hiện đạo tràng niệm con cúng dường chuyên sát thiện ác nghiệp báo tôn kinh hiện tại bồ tát ma tát và động thế thế là cái dẫn tắc tạo trí tuệ luôn dùng lời nhẹ nhàng áp ngủ nhanh chóng thể trừ chơi chứ không phải chỗ nào đưa thẳng hàng này ừ. đấy mà phải chỗ em dễ đấy không quay chỗ nào nữa nhá nói chung là em xấu quá thì em chuyển chỗ Thank you. fundamentais. nhất tâm bản nghĩa đức phật từ tạng như lai nếu không tự tại được thương lai nhất tâm là nghĩa Thank you. nước tâm tập lễ đức phật di lặc thiên quang lai chân tâm đồng nghĩa đức phật nhật nhật quang nhan nhân tâm đại nghĩa đức phật nhật nguyện cho quan ngai tâm đại nghĩa đức phật huệ trà

dịch đời này thì mình nhìn được mặt cơ thứ nhất đến dịch đời thì nhìn ngang dịch đời nhìn mặt này nhân tâm là thế đấy đức phật tâm mệnh lễ đức phật kim hạc quang lai nhất tâm mệnh sở hữu sắc thân sáu loại hình tượng thì đều hiếu tháp tất cả Phật sự. Thiên Nam nhân tâm mạnh mẽ đông bắc phương tất cả chư phật sở mùa thương tất cả các bạn tâm đảnh lễ mùa thương tâm bảy lễ mười phương tất cả đều lớn nhất tâm bảy lễ mười hồi tất cả đều vắng tâm đại nghĩa phổ hiền bồ tác tâm đảnh lễ thuật dạy vì chúng sanh mà khuyên mạng sáng mới, tuy nguyện gia hộ khiến cho con và chúng sanh soul.